À, xin chào các bạn à, ngày hôm nay à, Hạnh à, nhập về một lô hàng Unify hàng của Mỹ à, trên tay của Hạnh đây là một con Open Map là đặc trưng của nó là ngoài trời nhìn thiết kế rất là đẹp đúng không các bạn rồi ok rồi nó nó có cổng gan lan này rồi. thì nó thiết kế rất là kín thì đây là bộ râu của nó các bạn nhìn thấy không đây là bộ râu thiết kế rất là đẹp còn đây là adapter của nó thì à, với cái cái chức năng của con ờ, oven map này á mình hạnh sẽ có một cái cái bụi nào đó hướng dẫn cho các bạn thứ nhất là cấu hình này thứ hai là quản lý ra sao và tính năng nó như thế nào thì à, đây là hàng nhập hàng về cho một người bạn anh ta làm bên một cái khu resort á đây là cái thiết kế của nó đây bạn nhìn thấy rất là nhỏ gọn thôi nhưng mà tính năng của nó rất là tuyệt vời các bạn để các bạn test thử thì thì hạnh sẽ hướng dẫn đây à, đây là một trên tay hạnh đây là một con giống cái gì các bạn giống một cái đĩa bay đúng không chính xác nó thiết kế rất là đẹp dùng để ốp tình trần nha ốp lên dây nè rồi đây đây là là là là là cái đế của nó và bộ nguồn của nó này các bạn là adapter luôn nó chạy nguồn BPOE nha các bạn ok còn đây là con U Unify AB con này là UAB ấy bạn nguồn nó AB còn trên tay của mình nó tầm con ờ, đây là Unify ABLR cũng là một cái dòng Unify luôn nhưng nó có tính năng vượt trội hơn hẳn là số lượng người với à, sự độ chịu tải của nó cũng gọi là châu bò hơn đó mình lấy về rất là nhiều mẫu đây trên tay mình đây là con Unify Pro giá trên thị trường nó khá là là là mắc và nhưng nó đáp ứng ở tầm cỡ trên 90 à, user vẫn ok được cho các bạn nhưng mà tùy trường hợp nha là dù các các bạn nhu cầu dùng như như, như thế nào thì hạnh mới mới mới, mới tư vấn được nha chứ bây giờ mà hạnh tư vấn mà mà, mà ẩu quá thì mấy bạn chửi nữa rồi video này là video lần thứ hai hạnh, à, quảng bá cái sản phẩm à, về unify tại sao lại hạnh lại tin tưởng nó bởi vì á nó đáp ứng được cái nhu cầu thực tế hiện tại bây giờ các bạn ra công viên mà chơi game các bạn thấy không số lượng người rất là ít thôi ví dụ như tầm cỡ 200 người 300 kết nối vô là nó quay vòng vòng thì à, với mô hình mà mà mà mà số lượng người mà trên 100 user như vậy thì phải có một phương án giải quyết như thế nào thì hành đây là hành quay một cái dòng sản phẩm một số cái sản phẩm mà hành nhập về để mà vừa test thử với thứ hai là vừa để để để à, tư vấn cho khách hàng của hành luôn đó các bạn video đầu tiên thì à, các bạn à, muốn đặt câu hỏi gì hay là cần tư vấn cái gì phương án sao khách sạn nhà cao tầng quán cà phê hay là wifi marketing hay gì đó thì hành có cũng có thể tư vấn cho các bạn được mà hoàn toàn miễn phí nha các bạn rồi ok đây rồi cái video thứ hai hàng chỉ quay ngắn gọn về một số cái này thôi rồi hàng sẽ có những cái bài viết chi tiết hơn nha các bạn ok chào các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhé